Học mấy vòng vi liền Thiếu con gà, hai con gà kìa Chồng bảo gà đâu thế còn nữa Đây Không tí tôi lại bù đấy có tiền đâu bù Cũng đã bù được phát nào đâu mà cứ nói dối cái đi như triệu Ồ Bắt bằng còn một khác Bỏ Đi thưa ra Bỏ đúng bỏ lọc Bỏ đâu Mà Còn một khác nữa kéo đầu cánh bắt bằng sợ gì chín điểm kéo bà bà một năm thế là ăn luôn mới được ăn xong chít bỏ đi đỡ phải dục mà đi hai à, dạ, vâng. chín nào mà bằng thì chả hiểu cái gì chín ngu chín ngu à chín ngu hay là chín mũ, sau chín ừ. thôi đi hai triệu đi hai triệu chín là cũng vào chịu alo ôi giời hai triệu bằng đúng rồi hai Đấy đúng Bốn đúng rồi em ơi, nhưng mà bây giờ hiện tại anh đang bật một tí, tầm 3, có khoảng một phút ba mươi giây anh gọi lại cho em nhé. 4 bóng còn 2. Ờ, anh một tí. Ông tổng sáu mất bằng. sáu rồi. sáu mất bằng. Ông này đi mấy? Bị 2. Ông này thừa thứ hai tôi thứ hai sáu mất bằng. sáu mất bằng. Có thể ăn đầy. thứ hai khác. Thôi. Ừ, thừa triệu rồi. À? Anh nhà này hả? Ba nhà cầm chắc bài như kia này còn kẹp cả vào chân như kia. quá 4 triệu ừ, này nhá ừ, 4 là bằng 1 này 2 này 3 này 4 này thừa mẹ 2 thừa 2 tôi 4 là bằng à 1 này 2 này 3 này 4 này 5 này 6 này 7 còn 3 triệu Thế bao nhiêu hả? 5 bắt bảng 5 triệu 3 Có 5 triệu Ăn cả Bắt bảng thôi Bị nửa đấy mày hai đúng không? Thừa ba Thừa ba Cái này ba cười gì đấy Bắt bạc mặt bằng nhìn đặt bài ra JPK đấy ôi giời thế ông công còn định hút lên ông sẽ ra tôi cho ông sát sáu nhiều quá ô nhiều quá đang định đếm tiền sẵn cho ông chùa mình ăn luôn à đông gà sớm rồi đấy tối à, đây đủ gà chưa đủ chơi đi chơi luôn nhá cắt ra chơi đi ôi giời cắt thế không gì không cắt nữa đây ba đây ui rồi nãy chín sao chứ thương đang bỏ đi biết chỗ bác còn hai chín đi không ạ còn tám dạ. ăn đi chín thôi chín không bỏ còn mấy nhát nhát còn hai còn hai à đó lúc nào nó có cái gì lúc thử đòn cái đã này hai ba này bốn này hai ba bốn đấy còn ba 3 triệu đi còn 3 triệu 1, 2, 1, 3 khác còn 3 khác à đi mẹ đã lại người ta ván rồi sao không được vừa ăn rồi hai này ba này bốn này năm này còn lại hai con vào Vô đây. Đây, 759 luôn. Đi. Ôi giời ôi, xong. năm liền thế. Hai cái liền. Ô. Ô. Xin nhá. Đẹp thế. Dạ đây bên điểm nhà hai cái liêm cua chịu không thế cắt đi Ê, ông nó cắt cắt gà dạ, lên đây đi chưa luôn nhá đủ rồi thiếu một con tốt này mời này ô chịu này cái liêm chịu nên liên tục nhỉ cứ đi liên mà liên khách đúng là đến thời đấy vận nó lên thì nó nhanh không gặp khách mà không biết bắt thế rồi cái gì cái ba triệu nào à? cái đánh đáo luôn bắt đéo là cũng không à và để chân cân nhau ba khác một đi mấy đi ba sáu triệu bắt bằng bắt bằng còn hai khác tám triệu bắt bằng triệu tám triệu một này hai này ba này bốn này năm này sáu này bảy này tám này anh nghe đây còn hai còn hai ông bạn này thừa ba đúng không ừ, đợi anh một tí anh đang giờ có khách hai là năm đợi anh một phút đợi anh một phút bảy triệu bắt bằng à, đó biết nên đánh hay không nữa rồi bảy triệu bắt bằng đánh đi bài nó không có cái gì bảy triệu bắt bằng cơ à đâu tôi năm triệu bắt bằng à một hai ba năm bảy bốn bây giờ bây giờ anh điện năm ông mười triệu ba ông mười hai nhá bây bây giờ anh điện sáu bảy tám tới lại cho hai vòng thừa hai triệu sáu triệu 와, 성질 말고. 응. 또 왜? 이거 해. Có thừa không? Ba khác. 1, 2, 3 9 triệu ăn bằng à? 9 triệu À đâu? 9 triệu, tôi 2, này này 2, này này 3, 7 7 triệu 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mất bằng còn 3 khác 3 À 2 à, nhiều khi 3 Đúng rồi 4, 8 3 khác đấy 8 triệu không cho mình đánh hay sao ấy nhỉ nhiều ông hết tiền rồi đúng rồi chủ chẳng qua là neo cả triệu cắm cái máy này 10 triệu nó à, 10 triệu đúng không đúng dạ, rồi bắt bằng 8 thừa 4 bắt bằng 8 thừa 4 thứ hai thừa mẹ 4 đi thừa 4 kìa một này hai này ba này bốn của nhà ông này này ông này mới gì một, một này hai này ba này tôi thừa hai à tôi tôi thừa ba một này hai này ba này này là đô bắt bằng rồi đúng không đúng rồi. bắt bằng này ba này một hai ba đây vòng cuối đấy thừa lại cho ba mười dạ. chỗ bắt bằng mười chỗ bắt bằng bắt bằng cấm máy này mười triệu cấm cấm tế thì mười triệu hai ba bắt bằng dạ. alo ông có gì rồi ông ông có bảy bảy triệu thôi ông bảy triệu ông mình thừa bốn tôi thừa ba hai ba bốn này không thừa sáu bảy bắt bằng ông này ba triệu nữa đúng không đúng rồi vòng cuối đấy dạ, dạ. còn đúng một triệu này ba bốn ui trời ơi mẹ ô dừ nó tôi gang bằng tám mẹ ô dừ thế có tiền không tôi xin nhá ba tám Ồ, đấy chắc rồi chị ngọc tới óc chứ còn đèn thế ông mất cả máy nữa kìa khổ tưởng được ăn tưởng được ô sao nợ tiền sáp ngang nợ nợ thôi hết rồi thì thôi anh em hứa ừ, thôi thôi em nghĩ cân đối Ok nha, thì ngày hôm nay sẽ giới thiệu và hướng dẫn cách à, sử dụng à, chi tiết nhất về chiếc ví đồ bài để cho anh em à, nào còn chưa biết về dòng ví đổ bài này thì anh em hãy xem và tham khảo qua video này anh em nhé thì trước mắt em đây là một ờ, chiếc ví đổ bài đấy chiếc ví đổ bài này hoàn toàn là cao cấp luôn anh em nhé đây là ngăn đựng tiền này ok chưa ngăn đựng tiền ngăn đựng giấy tờ anh em lưu ý cho tôi là khi đi chơi thì anh em phải sạc cái thiết bị này vào sạc của nó là như ở đâu sạc của nó là ở cái ngăn này anh em nhé anh em mở cái ngăn này ra và anh em lấy cái dây sạc ở đây và anh em kết nối nó lại với nhau đấy cái này thì anh em sẽ kết nối nó vào một cái dây sạc của của của, của sạc Samsung anh em nhé đấy sạc thì anh em sạc cho tôi trong vòng 3 à, đến 4 giờ đồng hồ và anh em có thể sử dụng liên tục trong vòng 24 à, tiếng mà không lo bị hết pin thì đây về là về cái dòng dây sạc này về phần da da của nó thì cực kỳ là ok luôn anh em nhé da cực kỳ là ok máy móc thì cực kỳ là êm và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách chơi chi tiết nhất về cái ví đổ bài này cái ví đổ bài này thì nó sẽ hoàn toàn bình thường giống như chiếc ví ở ngoài chợ anh em đã mua đấy trong ví của nó hoàn toàn không có một lá bài nào anh em nhé anh em phải lưu ý này bộ bài 52 cây là nó sẽ là 52 cây chứ không có là nhân đôi lên nên là anh em phải lưu ý khi đi chơi thì anh em phải lưu ý là như thế này ví thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em nuốt nhả anh em nhé ví là nó sẽ hỗ trợ cho em nuốt nhả này khi anh em đưa một lá bài vào tới cái chỗ này thì nó sẽ có một cái chế độ cảm biến nó sẽ tự động nút lá bài vào và khi anh em đưa lá tiếp theo vào thì nó sẽ tự động nhả lá kia ra anh em nhìn này chớp nhả này đấy chưa hút nhả này đấy một cây ra một cây vào anh em nhé bộ bài 52 cây là hoàn toàn 52 cây chứ anh em yên tâm một điều là không sợ là bị trùng nặng hai cây trong bộ bài thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn và sẽ test qua cho anh em để cho anh em cùng trải nghiệm tôi ví dụ cho anh em anh em nên cái thế bài như thế này ván đầu tiên anh em nên thế bài như này thì anh em sẽ là bài của anh em sẽ là 3 điểm 3 điểm thì anh em bỏ nhé đấy anh em giấu cho tôi một trong ba cây bất kỳ này đi anh em giấu cái nào thì anh em sẽ đưa nó xuống bên dưới ví dụ tôi giấu cái ca thì tôi sẽ đưa cái ca xuống bên dưới này anh em này đấy anh em lưu ý này anh em chỉ cần đưa nó vào cửa miệng của cái ví này thôi mà nó sẽ tự động nó nuốt mất đấy bộ bài của anh em này bây giờ sẽ còn 51 à, cây nhanh chóng anh em úp hai lá này vào lọc bộ bài giờ là còn 51 cây nhé và trong ví của anh em đã giấu đi một cây ca khi anh em lên thế bài tiếp theo tôi ví dụ thôi đây ví dụ thế bài này thì nó sẽ là 4 điểm 4 điểm thì tất nhiên là anh em bỏ rồi anh em lưu ý là trong ví của mình có một cây ca rồi thì bây giờ mình sẽ giấu cái 4 vào và lấy cây ca ra thao tác thì cực kỳ là đơn giản thôi anh em chỉ cần đưa cây 4 này xuống bên dưới đấy anh em đưa nó vào cửa miệng của cái ví này đấy nó sẽ tự động chạm vào cái chế độ cảm biến đó và nó sẽ nuốt cái bốn vào và cái ca nó sẽ tự động nó nhả ra anh em nhé anh em sẽ được cái JQK đấy, ok chưa anh em cực kỳ hiệu quả luôn thì lúc này trong ví của anh em sẽ đã có một cái bốn thì anh em lưu ý là cứ thế bài nào hợp với cây bốn thì anh em sẽ đổ nó ra tôi ví dụ như này thì nó hợp với cây bốn để lấy được ba thằng bốn thì anh em phải giấu một cây ba này đi đấy anh em lưu ý này đưa cái ba này xuống bên dưới này đưa vào cửa miệng của cái ví này cái ví này nó sẽ có cái chế độ cảm biến ở đây anh em nhé khi đưa vào tới đây thì cái chế độ cảm biến nó nó sẽ nuốt đi cây ba và nó sẽ nhả ra cây 4 thì anh em sẽ được cây ba thằng 4 đấy, anh em thấy ok chưa thì anh em nào đang quan tâm về cái dòng sản phẩm ví đổ bài này bên tôi thì hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo số điện thoại mà chúng tôi để ở dưới màn hình xin chào toàn thể anh em cảm ơn anh em đã xem và theo dõi video này của tôi